Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của Tây Giang 8 à, Có một số bạn à, nhắn tin hỏi mình rằng là tại sao máy của em khi đang dùng bình thường tự nhiên lại tắt ngúm đi mất Hoặc là máy của em cấu hình rất là cao mà mở một số tác vụ bình thường mà máy cứ bị giật và bị lag à, Thực sự thì à, đôi khi có những thói quen thông thường các bạn tưởng chừng như vô hạn Nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ xử lý máy tính của bạn Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói cho bạn một số việc không nên làm khi sử dụng máy tính và nếu bạn muốn máy tính của mình chạy một cách nhanh hơn, mượt hơn thì hãy theo dõi hết video ngày hôm nay nhé. Thói quen đầu tiên mà các bạn à, hay gặp phải đó là các bạn thường tắt update hệ phần Windows hay là không cập nhật phần mềm mới. Nhiều bạn à, đưa lý do là cái việc này nó mất nhiều thời gian của các bạn hay là hệ điều hành mới này dùng nó không quen nó khó dùng cho các bạn Tuy nhiên thì việc này đã vô tình làm cho máy tính của bạn trở nên chậm chạp hơn. Các bạn nên hiểu rằng không phải tự nhiên mà nhà sản xuất người ta thường xuyên liên tục phải update phần mềm. Lý do là để nó sửa các lỗi mà phần mềm đó, hệ điều hành đó chưa được tốt, được nâng cấp lên, máy của bạn trơn tru và nhanh hơn. Thế nên các bạn à, đừng dại gì mà tắt cái việc update hệ điều hành hay là không cập nhật phần mềm mới nhé. À, ờ, lỗi thứ hai mà các bạn cũng rất hay gặp phải đó là các bạn thường ờ, quên vệ sinh máy của mình để máy của các bạn bị ờ, đóng bụi bẩn quá nhiều thông thường thì sau thời gian sử dụng thì máy của bạn chắc chắn sẽ bị bụi bẩn bám vào là điều không thể tránh khỏi và điều này khiến cho quạt tản nhiệt của máy không hoạt động ờ, tốt và ổn định như lúc ban đầu nữa nó sẽ khiến cho men của bạn bị nóng quá trình hoạt động của máy bị chậm đi và đôi khi đặc biệt những bạn mà để quá lâu á bụi bẩn bám quá nhiều thì có khi quạt của bạn nó còn không hoạt động nữa nên là nhiều bạn à, không hiểu lý do tại sao là máy của mình đang dùng tự nhiên tắt ngón đi mất và cái việc vệ sinh máy thì hết sức đơn giản thôi với máy cây thì các bạn chỉ cần à, tháo một bên sườn ra là các bạn có thể vệ sinh quạt của mình bên mình một cách hết sức đơn giản còn với laptop thì các bạn cũng không quá khó đâu các bạn chỉ cần mở vài con ốc ở phía mặt đáy sau đó chúng ta có thể dùng những cái à, chổi công nghiệp đó nhỏ nhỏ chúng ta quét vệ sinh rất là đơn giản thôi còn nếu như các bạn cảm thấy e ngại việc tháo laptop ra sợ nó hư hỏng gì đó thì có thể mang đến ờ, các bạn có chuyên môn các cửa hàng có kỹ thuật người ta sẽ hỗ trợ các bạn ở bên vt 8 mình sẽ hỗ trợ các bạn luôn và lời khuyên của mình là các bạn đừng quên vệ sinh máy của mình thường xuyên để tốc độ máy được xử lý một cách tốt hơn nhanh hơn à, một ờ, thói quen tiếp nữa mà các bạn à, không nên sử dụng đó là việc không sao lưu dữ liệu máy tính của mình việc này thì thường khiến cho các bạn sẽ bị mất đi các dữ liệu quan trọng cần lưu trữ thì việc này cũng không quá khó đâu các bạn là có thể dùng à, một ổ cứng di động để sao lưu các dữ liệu quan trọng của mình lại hoặc các bạn có thể up lên các trang driver ờ, các trang lưu trữ dữ liệu trên à, mạng rất là phổ biến hiện nay và hiện tại Google cũng có doc driver đó các bạn up lên hoàn toàn hết sức đơn giản thôi nó sẽ giúp cho các bạn không bị mất các dữ liệu quan trọng của mình à, ờ, việc tiếp theo mà các bạn cũng không nên làm đó là việc các bạn cắm trực tiếp máy của mình vào các nguồn điện của các tòa nhà. Nhiều các bạn sẽ hỏi là nếu không cắm à, vào nguồn điện thì cắm vào đâu? ý của mình ở đây muốn nói là các bạn cắm trực tiếp và không nguồn điện được thiết kế sẵn có tại các tòa nhà nơi các bạn làm việc thường thì các tòa nhà đôi khi nó hay bị các trục trặc kỹ thuật thì nguồn điện không ổn định điều này sẽ khiến cho hư hỏng các linh kiện máy tính của bạn khiến cho máy các bạn kém đi hoặc là bị hỏng và lời khuyên của mình là phương pháp là các bạn là nên cắm thông qua một à, ổ chia nguồn điện nó sẽ tốt hơn ổn định hơn à, chẳng may dòng điện nó không ổn định thì nó sẽ chỉ hỏng cái bộ chia đó thôi mà không ảnh hưởng đến máy tính của bạn là các bạn nhớ nhé đừng lên cao trực tiếp vào các nguồn điện của tòa nhà à, lời khuyên tiếp theo của mình dành cho các bạn đó là việc sử dụng phần mềm diệt virus làm sao cho hợp lý nhất và tốt nhất à, có một số bạn thì à, có bị thói quen khá xấu như này là các bạn dùng à, rất nhiều phần mềm diệt virus cùng một lúc à, với suy nghĩ của các bạn là nếu phần mềm này không diệt được thì phần mềm khác nó sẽ diệt được nhưng mà đôi khi các bạn không thấy được cái chiều ngược lại của nó là các phần mềm này khi cài đặt lên cùng một lúc chúng sẽ xung đột lẫn nhau khiến cho máy của bạn bị chậm giật lag, nhiều khi máy bị treo hoặc là đơn giản như là sẽ khiến máy của bạn khởi động chậm đi rất là nhiều lời khuyên là các bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi chọn một phần mềm dịch vụ nào đó để sử dụng cho máy của mình và ở dưới phần mô tả thì mình có để một số phần mềm ờ, dịch vụ uy tín các bạn có thể đọc dưới phần mô tả để tìm hiểu và download về cài đặt cho máy tính của mình nhé điều thứ sáu mà các bạn nên tránh là việc chặn các luồng khí tản nhiệt của máy trong quá trình sử dụng à, việc tản nhiệt của máy hết sức quan trọng giúp cho máy hoạt động một cách trơn tru ổn định hơn và hiệu suất được tốt hơn ngoài ra nó cũng bảo vệ linh kiện của bạn được bền bỉ hơn và thời gian tuổi thọ của máy của bạn sẽ được lâu hơn đó chính lý do nhiều khi các bạn có thắc mắc tại sao hai ông cùng mua máy một lúc mà một người dùng 5 à, 7 năm nó vẫn hết sức là trơn ổn định còn à, một người dùng 1 2 năm máy đã xuống cấp quá là nhiều lời khuyên của mình là khi à, các bạn dùng với máy tính để bàn thì các bạn nên để xa tường một chút tránh cái việc chắn luồng tản nhiệt của máy còn với laptop thì các bạn không nên để lên đùi này để lên chăn lên gối lên đệm trong quá trình sử dụng việc này à, vô tình sẽ chặn các luồng tỏa nhiệt của laptop làm cho máy bị hư hại và thiếu sự ổn định à, với máy tốt thì các bạn lời khuyên các bạn có thể là mua thêm một thiết bị tản nhiệt ngoại bên ngoài để giúp máy mát hơn ổn định hơn điều cuối cùng mà các bạn cần chú ý đó là việc sử dụng pin của laptop nhiều bạn thường thói quen là tháo sạc trong quá trình sử dụng Điều này sẽ khiến cho laptop của bạn hoạt động không đến hiệu năng và công suất của nó. Lý do các bạn à, thường làm việc này là các bạn sợ rằng khi cắm sạc như vậy sẽ khiến cho pin bạn bị nhanh chai hơn, nhanh hỏng hơn. Nhưng mà mình à, xin giải thích các bạn là các bạn hoàn toàn yên tâm vì khi pin được sạc đầy nó sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp mà không sử dụng nguồn điện từ pin. Và một số bạn thì có hay hỏi mình là tại sao máy của em vừa sạc đầy 100% mà rút nguồn ra là sập nguồn luôn. Điều này mình chắc chắn với bạn rằng pin của bạn đã có vấn đề và bạn cần phải đem đi máy các uh, trung tâm bảo hành hoặc các cơ sở có chuyên môn để người ta kiểm tra thay thế pin cho bạn nếu các bạn cố tình dùng thêm thời gian nữa thì nó sẽ ảnh hưởng hư hại linh kiện và đặc biệt là main của bạn các bạn nên chú ý nhé và vừa rồi là một số lời khuyên của mình dành cho các bạn khi sử dụng máy tính laptop sẽ giúp cho bạn là sử dụng máy được bền bỉ hơn chất lượng hơn hiệu suất được uh, tốt hơn và nếu các bạn có câu hỏi nào cần giải đáp thì các bạn hãy vui lòng để lại comment phía dưới video ngày hôm nay nhé các bạn đừng quên like và subscribe để kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.